thì mình cho tất cả anh em nằm à, trên và nằm tài thì ngày hôm qua anh em cũng đã húp được cái mã kèo tài và cái kèo trên thì anh em quà kèo thằng ý nó chấp với cái mã kèo là một quà nha anh em thì qua tỷ số là 21 thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này quà nha còn cái trận thằng nữ anh và thằng à, nữ à, úc này nha anh em thì à, qua à, mình cho tất cả anh em nằm thằng nữ anh thì thằng nữ úc của ăn với tỷ số hai thông hai không tuy anh em gãi mã kèo này nhưng mà anh em bù qua cái mã kèo ý thì anh em lại ăn thì anh em cũng ờ, vẫn không lỗ trong cái ngày hôm qua nha còn ờ, à, trước đó thì mình à, tại giao hữu nó không có gốc nên mình không có cho anh em những cái mã kèo gốc để anh em có thể đánh được ừ, lợi thế để kiếm lời nhiều hơn tại những trận giao hữu nó không có những mã kèo gốc nha anh em thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải à, tứ kết lượt đi của cúp C3 của à, đội tuyển à, mà anh em đang được yêu thích nhất hiện nay nha. Đó là lượt đi của cúp C2 đó là Dòng tứ kết đó là giữa, giữa, thằng MU và thằng Sevilla diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 14 tháng 4 thì um, đây là được đi trên sân nhà của thằng MU nha anh em thì anh em thấy đây là cái đội hình ra sân dự kiến của bên phía MU thì anh em thấy MU đang chơi với cái sơ đồ là 4231 hàng công cao nhất là um, Matia còn phía dưới là cánh phải là có Anthony nè anh em Bruno Fernandes thì đã tiến giữa còn uh, Sancho thì đã bên vị trí cánh trái thì um, trong cái đội hình đưa ra như thế này thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo à, thằng MU chấp góc trong cái trận này cũng rất là ok nha thì anh em thấy bên phía hai cánh có Sancho và Anthony thì hiện tại có tung Anthony và ra đá chính thì anh em cứ vào cái mã mà thằng MU chấp góc mạnh tay cho mình đó anh em phải cần xem được cái đội hình như thế này và anh em biết cái mã kèo mà anh em nên đầu tư mạnh tay là cái mã kèo MU chấp góc thì mình sẽ tiến vào mà cái thành tích gần nhất của hai đội cho tất cả anh em xem thì bên phía ờ, đội chủ nhà là MU nha anh em thì MU đang có một cái phong độ gần đây nhất là được thắng hai trận thắng hai trận trước thằng Brentford và thắng trước Everton nè và để thua trước Newcastle thì trong 10 trận gần đây nhất á, thì thằng MU chỉ để thua đúng hai trận trước Newcastle và thua trước Liverpool thôi còn cái phong độ của thằng MU đang có cái phong độ cực kỳ tốt trong cái mùa giải hiện tại luôn nha anh em thì à, bên phía Sevilla thì anh em thấy Sevilla trong cái chuỗi 10 trận gần nhất thì Sevilla chỉ mới thắng được 3 trận và để thua tới 5 trận và để hòa hai trận. Thì cái trận vừa thua Celta Vigo vừa hòa Celta Vigo với cái tỷ số là hai đều. Trong khi đó trận vừa rồi thì thằng Sevilla nó đang bị hai cái thẻ đỏ thì mắc hết hai trụ cột đá chính trong cái trận này để khi làm khách trên sân nhà của MU thì quá là, là lợi thế cho thằng MU trong cái trận này rồi. Thì à, mình sẽ tiến vào cái thành tích mà chơi trên sân nhà của bên phía MU thì anh em nên chú ý vào cái phần mà thằng MU được chơi trên sân nhà nó giống như một con quái vật vậy anh em thì anh em thấy chơi trên sân nhà trận MU trong 6 trận gần nhất thì MU đã thắng hết 5 trận và chỉ để hòa một trận trước sau thông tên do trận đó bị thẻ đỏ thôi còn bao nhiêu thì MU cũng thắng trên mọi đấu trường luôn nha anh em thì lúc trước thắng Real Betis với cái tỷ số là 4-1 nè à, thắng West Ham 3 1 và hòa thằng à, sau thông tên do bị thẻ đỏ nè thắng Fulham nè thắng Brentford thắng Everton nữa nè thì anh em thấy cái phong độ mà chơi trên sân nhà của thằng MU cực kỳ mạnh luôn nha thì nên anh em không nên à, đánh những cái mã kèo dưới trong cái trận mà những khi mà thằng MU được chơi trên sân nhà thì MU chơi trên sân nhà hầu như là không có đối thủ do dù tiếp từ ông lớn tới ông nhỏ mà trong khi đó thằng Sevilla thì nó đang không có tên tuổi gì ở ngoài à, cái giải đấu à, La Liga hết nha anh em nhưng mà trận này qua làm sân làm khách bên sân nhà của MU um, thì là rất là khó cho Sevilla trong trận này luôn. Thì còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu trong 3 trận gần nhất nhưng mà thằng Sevilla nó đã thắng thằng MU với cách biệt là giống như một bàn 2-1 hai trận đều 2-1 hết nha anh em. Thì cái này là 2018 trên đấu trường cúp C1 châu Âu. Ở ờ, cái này là 2020 trên đấu trường cúp C2 châu Âu thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ thì trên à, năm này trên cái đấu trường này thì có lúc đó MU nó còn đang khủng hoảng về cái đội hình anh em khủng hoảng về cái đội hình MU chưa đá được giống như hiện tại bây giờ bây giờ thì MU đang có Anthony à, Bruno Fernandes nè hoặc là Sancho hoặc là Rashford thì anh em thấy bây giờ hiện tại là MU đang có một cái đội hình cực kỳ chắc chắn thì có thể đấu đến sân nhà khi gặp Sevilla để hạ Sevilla với cái tỷ số cách biệt để lượt về đá đến sân nhà của Sevilla để cho một có một cái uh, tinh thần thoải mái nhất thì à, mình sẽ tiến vào cái phần mà trận gần nhất cho tất cả anh em xem trong cái trận đó đây thì anh em thấy trong cái trận đó thằng MU được chấp với cái thằng MU chấp với cái mã kèo là 0,25 anh em nên nhớ là lúc đó thằng MU chỉ chấp có mã kèo 0,25 thôi nha anh em rồi còn, còn cái đội hình lúc đó thì anh em thấy bên phía Sevilla chơi sơ đồ 43 MU chơi với đội sơ đồ là 4231 vẫn là Matia đá với cái bu sơ đồ là cao nhất Rashford nè anh em là Fernandes nè bốc ba phép tài Đế thì uh, trong trận này có một xài dài sự dài sự điều chỉnh đội hình um, của MU lại nha anh em bên phía đây thì có Anthony bên phía bên đây thì có Sancho uh, hai vị trí chính vẫn còn như cũ nha anh em đó là Matia và thằng Bruno Fernandes thì trong trận đó anh em thấy hai này gặp nhau cũng rất là nhiều thẻ vàng năm thẻ thì um, hiện tại vừa rồi thì thằng Sevilla mới vừa đấu trên đấu trường La Liga thì mới vừa bị hai thẻ đỏ liền luôn nha anh em thì trận này Sevilla có thể thiếu rất là nhiều trụ cột thì anh em à, không nên đầu tư vào cái mã kèo Sevilla được đâu nha thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo MU nhưng mà anh em phải đầu tư như thế nào nó mới hợp lý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 thì anh em thấy trong cái tỷ lệ kèo trong cái trận này mà nhà cái đang đưa ra là nhà cái đánh giá cao cực kỳ thằng Man City trong cái trận lượt đi mà trên sân nhà Anfield của thằng Man City luôn nha anh em thì à, nhà cái đang đưa ra với mà kèo là thằng à, Man MU nha anh em MU à, đang chấp với cái mã kèo cực kỳ sâu trong khi đó năm đó đá trên sân nhà của thằng Sevilla mà thằng MU chỉ chấp có 0,25 nhưng mà hiện tại bây giờ thằng MU đang chấp với cái mã kèo là 1,25 anh em nên nhớ là 1,25 nó lên tới một trái lượng anh em thì đó anh em thấy cái mã kèo trận này chấp cực kỳ sâu thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo thằng à, MU cho mình và trong cái trận này anh em cũng có thể đánh thêm một cái mã tài là 2,75 nhưng mà anh em có thể chờ ra sân trong vòng 5 đến 10 phút hoặc 15 phút thì anh em có thể vào cái mã kèo 2.5 thì nếu mà thằng MU có ăn với cái tỷ số 30 hoặc là 21 thì anh em cũng vẫn húp luôn cái mã kèo tài nha chọn mã thì đó mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn đây thì mình chốt cho tất cả anh em anh em có thấy nãy mã kèo là MU chấp 1,25 nhưng mà anh em có thể chờ ra sân trận đấu ra sân 10 phút hoặc là 15 phút thì anh em vào cái mã kèo thằng MU chấp 1 chấp 1 quà thôi nha anh em thì nếu mà MU nó có thể ăn 2-1 á thì anh em cũng vẫn hút được cái mã kèo ờ, anh em cũng vẫn quà cái mã kèo mà anh em không thua nha thì ờ, đó anh em cứ đầu tư nguyên trận là MU chấp 1 còn anh em quan trọng là cái mã kèo cái mã kèo mà đặc biệt là anh em nên đầu tư mạnh tay là cái mã kèo nằm thằng MU chấp hai góc cho mình nguyên một trận anh em nằm thằng MU chấp hai góc thì đợt này anh em thấy tung đội hình ra có Anthony có Sancho hai à, đá hai thằng nó đá hai vị trí cánh trái và cánh phải thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào hai cái mã kèo là thằng MU chấp hai góc nè hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ chọn cái mã tài một cho mình tài một nhưng mà anh em nào mà chơi trang giống như mình thì anh em có thể chờ trận đấu ra sân tầm 5 đến 10 phút còn kèo hạ xuống còn 0,75 thì anh em vào cái mã tài 0,75 nếu mà hiệp 1 nó có thể có một bàn thắng thì anh em cũng vẫn lãi được nửa kèo còn có hai bàn thắng thì anh em ăn trọn kèo còn anh em có thể chọn hiệp 1 chọn góc là anh em chọn MU chấp màu quả góc cho mình luôn thì hiệp 1 mình dự đoán sẽ có 3 góc cho MU và hiệp 2 sẽ có 6 góc thì anh em cứ nằm thằng MU chấp góc mạnh tay trong cái trận này anh em chỉ cần mạnh tay hai cái mã kèo này còn hai cái mã kèo á kèo chính trong cái trận đấu á thì anh em chỉ cần vào nhẹ tay thôi nhưng mà anh em cần mạnh tay vào cái mã kèo là thằng MU chấp góc mạnh cho mình nha thì đó là mà cái phần mà mình chốt 4 mã kèo trong trận thằng MU cho tất cả anh em để anh em có thể đầu tư mà anh em quan trọng là anh em phải nhớ cái vấn đề là anh em phải chia ra quýnh đều 4 kèo thì anh em mới có lợi nhuận còn anh em đánh một kèo thằng MU không giống như anh em đánh một kèo thằng MU không nhưng mà hiệp 1 giống như nó nổ hai bàn đi hai bàn mà một điều dành cho cái thằng Sevilla đứng hình tới cuối luôn đó anh em không đầu tư giống như góc nó 8 quả hiệp 1 nó 6 quả anh em bị không đầu tư ba mã này ba mã này lây ăn anh em đầu tư ngay mã này nó lại thua đó anh em phải chia đều ra anh em đầu tư giống như mã này thua mã này nó gánh lại mã này ăn mã này ăn thì anh em lại lãi đó thì anh em quan trọng là anh em phải chia đều ra anh em đánh thì anh em mới có lợi nhuận nha còn anh em mà muốn á, chơi anh em đang chơi qua thầu qua cò chả có đánh được những mã kèo góc anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi thì anh em đánh trên dưới tài xỉu mình không ngại để cho tất cả anh em kèo nhưng mà cho anh em kèo anh em thua anh em lại nói này nói kia nhưng mà anh em phải biết một cái trận đấu mà mình đã nhận định mình cho tất cả anh em bốn cái mã kèo thì anh em cứ đầu tư cho cho đủ bốn cái mã kèo thì anh em mới có cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao còn anh em mà chỉ lựa được một kèo trên dưới tài xỉu anh em đánh thì đó mình không ngại để cho anh em những cái mã kèo đó nhưng mà cho thua thì anh em đừng nói gì hết còn anh em màu mà muốn chơi được bốn cái mã kèo luôn mà tỷ lệ ăn nó sẽ